tôi sóc luôn anh em này tiếng này chặn anh em nhé đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em này đẳng cấp luôn trong bộ môn sóc đĩa bịp này đứng chặn tiếp anh em này rất chuẩn anh em nhé kỷ niệm cho anh em tiếng nữa này anh em là con là cái đều chơi hết anh em nhé bạc lẻ anh em này không thể sai được này Đấy, ba trắng em này xin chào anh em thì hôm nay bên ờ, đại lý cờ bịp nhà tôi ra mắt một video sóc đĩa mới tôi luôn hàng ngày đẳng cấp nhất anh em không còn luồn bát bốn đĩa lục quân vị gì cả nhì nhàng phức tạp anh em đi chơi không luồn những cái thứ đó anh em nhá anh em vào phòng vào sới vào lạ người ta đã làm chủ trước cuộc chơi anh em đến anh em cứ bắt nhịp là anh em chơi thôi đồ mới nhất vừa ra tôi hướng dẫn luôn cho anh em trên tay tôi đây đang là cái dung dịch điện tử la lô anh em đi chơi tôi luôn này anh em xoa một lượng dung dịch điện tử la lô ra tay rất là nhỏ anh em để trên đầu ngón tay được khoảng 10 phút anh em nhá tôi hướng dẫn rất cụ thể này trên cái dung dịch điện từ lô nhà tôi đã có hướng dẫn sử dụng này cách bảo quản rất là rõ ràng chế độ bảo hành một đổi một đổi mới nó trong một tháng đầu mua hàng anh em nhé anh em lưu cho tôi một điều em cho lên đầu có tay khoảng 10 phút anh em cầm lên cái vị anh em này đấy như là anh em kiểm tra quân thôi đấy rất là đơn giản hôm nay trong khổ làm video tôi làm vị đóm cho anh em nhờ anh em ở vùng miền vùng cao hỏi tôi có vào vị đóm không tất cả các vị đóm vị chắn vị bài vị thuốc thì tôi đều vào hết cái hàng này đẳng cấp nhất trong bộ sao đi anh em em đổi mới nhất cơ động gọn nhẹ hiệu quả chính xác bảo mật kín đáo anh em nhé. thì đi kèm với nó là cái gì vừa rồi tôi sắp đôi ba tiếng bạc thì tôi đúc cái điện thoại cả một con vị vào trong người em đi chơi ngụy trang trong người cái tiếng rung nhịp rung rất là nhẹ anh em có thể tùy chỉnh được cái máy này anh em bị nìu nhá đẳng cấp nhất nó là cái chỗ nào anh em là con anh em chơi được em đi chơi nhớ nắp cho tôi quả pin kéo em này pin tiểu anh em cầm tôi hai ba quả pin này anh em chơi đủ một tuần em bật công tắc lên có cốt tăng giảm nhịp rung anh em chỉnh được cái nhịp rung nha anh em nhớ tôi là anh em chỉnh được cái nhịp rung rung mạnh rung nhẹ tùy ý của anh em anh em thích đúc vào trong người ống chân ống đồng đấy tùy anh em nhưng lưu ý cho tôi một điều là phải cao quân vị anh em nhá cái máy phải cao quân vị thì nó sẽ đo đến rất là chuẩn cái tỷ lệ chính xác của nó lên đến 95 phần trăm em lên tôi thử hàng sóc hàng thoải mái luôn bát đĩa quân vị hoàn toàn xanh chín anh em nhá bát đĩa của phòng của sới bát đĩa của ai đời em này em lưu ý tôi thế anh em cầm lên lên cầm vị thoải mái anh em nhá anh em nhà nhà tôi bán hàng là ưu ái tất cả cho anh em anh em lên cứ thoải mái luôn anh em lên thoải mái như anh em trong gia đình luôn anh em nhá anh em hoàn toàn yên tâm luôn thử nam châm không hút anh em đây là cục nam châm này thử nam châm không hút anh em này hoàn toàn yên tâm kín đáo bảo mật em lên nhà tôi được hướng dẫn cụ thể nhân viên đón vào tư vấn cho anh em về hàng hóa để phù hợp nhất để cho anh em an toàn vào bờ anh em này không chơi xanh chín xanh chín mười hôm thu cả 10 anh em nhá đấy thì để không làm mất thời gian của anh em nữa thì dung dịch đã thẩm thấu cái máy này thì nó đã để cao quân vị bây tôi sóc để ngoài anh em cùng cảm nhận cùng tôi với công thức bảng vị lẻ dung một chẵn không dung anh em theo cùng tôi anh em nhé cái này là con đều chơi được em này kín đã bảo mật thôi máy báo không dung không dung tôi khẳng định luôn tôi xuống cả cọc tiền này nó là vàng mặt chắc này anh em này anh em thấy không rồi này sai một tiếng em nhá sai một tiếng bỏ qua này, này tiếp tục tôi xuống rồi anh em này tiếng này mà sai tôi tắt video quảng cáo luôn anh em nhá máy báo rung một rung một tôi khẳng định nó lẻ là không thể sai được này đánh thừa ngoài lẻ một tỷ này anh em này Đó, đứng vẫn đứng ba trắng này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nên tôi được sóc phản tự dạng thoải mái anh em nhé không thể sai được hàng tôi bán ra đã được test đi test lại rất là nhiều anh em lên tôi kiểm tra thêm một lần nữa để xem một lần nữa xem đồ đạc có chuẩn chỉ không tôi khẳng định luôn tiếng này nó là chắc anh em này không thể sai được anh em này chồng quân chồng vị xô quân dính quân để báo hết anh em này đây không ai luồn bát luồn đĩa luồn quân vị cả những cái thứ đó rất là cổ rất là lỗi mốt anh em nhá dung một dung một tôi xuống người đánh lẻ luôn anh em này máy báo trả kết quả rất là nhanh ba đen anh em nhá máy trả kết quả không bao sai được anh em này sóc hất sóc mạnh sóc kiểu gì được là con chơi thường em đứng trên thả tiền xuống đứng thêm thả tiền xuống đứng cầu bạc lẻ là cả cục tiếng xuống anh này thừa lẻ một tỷ thêm cả đánh hạ cả cá lội anh em này rất chuẩn chỉ anh em nhá đồ đạc không thể sai được thì vừa rồi tôi sóc đôi ba tiếng bạc để anh em biết độ chuẩn chỉ ra làm sao khi anh em không chơi nữa anh em tháo cái máy ra tháo quả pin tắt công tắc đi để nghỉ ngơi để máy nó được bền anh em nhá hàng của tôi đổi mới một tháng luôn em nhìn này tôi khẳng định một điều là nhiều anh em rất nhiều anh em đã phản ánh với tôi mua hàng nhà tôi phản ánh tích cực là đã vào bờ an toàn nhưng nhờ anh em mua hàng đến cơ sở không uy tín đã mua hàng đã bị mua hàng không chuẩn nên anh em cứ lên của tôi 09843148 nhân viên tôi đón vào thử hàng thoải mái tư vấn miễn phí cho anh em tất cả dụng cụ thiết bị liên quan cờ bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack kênh trên đoạn động dạy bài tay không nhà tôi có ba cơ sở chính để anh em nên thử hàng xem hàng kiểm tra hàng bến xe đình bến xe ra bát lộ bến xe miền đông sài gòn em nên thực tế anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em em xem hàng đúng hàng em thanh toán hàng tôi bán ra có bảo hành cho anh em nó tôi luôn này cái chữ tím là vàng em nha nhà tôi đã có 15 năm trong thế giới ngầm rồi nên anh em cứ alo tôi để tư vấn miễn phí đồ đạc chuẩn chỉ cơ động kín áo bảo mật cảm ơn anh em xem video của chúng tôi chào anh em thì đến video tiếp theo của cái video sóc giữa bịp đấy anh em vừa chứng kiến là cái quân vị hoặc là không tang này dạ, cảm biến quân vị bằng điện thoại Nokia thì cái video này thì mình làm để mình giới thiệu đến anh em cái dòng máy đánh bài đẳng cấp nhất hiện nay nó chính là dòng máy đánh bài CVK 700 của hãng CVK thì hãng CVK là chuyên về sản xuất máy đánh bài Đấy, tất cả những dòng máy đánh bài có chữ CVK là những cái dòng máy đánh bài cao cấp nhất và có giá cả khá là cao nhưng mà đổi lại là tất cả những cái phụ kiện pin hoặc máy của nó rất là khỏe và máy báo cực nhanh luôn đấy thì ngày trước nó có CVK 500 600 là 700 thế là cái dòng máy đánh bài mới nhất hiện nay của hãng CVK thì khi anh em đi chơi á anh em sử dụng cái máy này đánh bài thì thắng tuyệt đối 100 trăm mình khẳng định như vậy nếu anh em luồn máy ok bởi vì máy đánh bài tốc độ là siêu nhanh được trang bị 10 camera và cái thiết kế đó là siêu mỏng này giống 100% chiếc iPhone 8 của lớp của hãng Apple đấy và cái phần cứng là giống 100% và cái phần mềm bên trong cái ứng dụng bên trong là cũng giống 100% luôn đây, có Safari này đấy App to này không ai phải biết đây là một chiếc máy đánh bài bịp được đấy nhưng ẩn chứa bên trong nó là một cái bộ phần mềm đánh bài đấy siêu thông minh đánh được tất cả các môn bài ở Việt Nam đấy ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn miền Nam chơi bài cào binh sập sám binh Ấn Độ gầu hầm lâm đá và bị hiểu thì đây bên trong này ẩn chứa tất cả các môn bài cái máy này thì người ta phân phối trên toàn thế giới ở nước nào chơi như nào nó đều có luật của nó hết có một số uh, bạn mua ở trên YouTube ở bên uh, người ở Mỹ và họ là hải ngoại họ có nhờ anh em họ qua thì mình mua chơi poker cơ bên mỹ được đấy cái máy này với cái máy này này thì khi anh em chơi cái môn gì thì mình sẽ cung cấp cho anh em mã chơi đấy anh em về anh em chơi thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em một cái môn bài rất là phổ thông ở ngoài bắc đó chính là cái bộ môn liêng môn liêng là chơi rất phổ thông ngoài ở ngoài ở bắc Đấy. thì cái môn liêng này có rất nhiều kiểu báo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn và các bạn xem cái video này để mà xem cái bánh bài có kiểu chơi như nào đấy các bạn cố xem cái video nhá đấy thì để chơi được bộ môn bài này các bạn cần sử dụng những bộ bài mã vạch bên mình những bộ bài mã vạch này là những bộ bài đã qua xử lý nhưng mà giống hệt người quán không thể nhìn bằng mắt thường được chỉ có máy mới quẹt thôi đấy giống hệt 100% luôn không thể phát hiện được kể cả bóc bài ra không có gì bên trong cả với cái bộ bài mã vạch này cái loại bài thì bên mình có tất cả các mẫu bài đấy như như bài nhựa này đấy, hay gọi là bài nylon đấy. đấy bài kim cương này bài đức bk 2001 bài đô la đấy rất nhiều loại bài để anh em lựa chọn thì bây giờ để không làm mất thời gian được anh em mình sẽ đánh luôn cho anh em xem bây giờ mình sẽ cài cái mã số 7 là cái ngã mã chơi môn liêng báo tất cả các nhà trong cái bàn chơi đấy từ cao đến thấp đấy, mình bắt đầu chơi này rồi anh em đặt xuống nó sẽ báo như vậy và anh em bốc bài bốc bài đi nó sẽ báo khác ngay đấy anh em chia ra này thì ưu điểm của cái cái bộ môn chơi này mà anh em báo tất nhà thì không ai có thể hô láo được ví dụ cái người kia 7 điểm mình 8 điểm mình biết nhà là đã vào nhà để mình có thể không thể hô láo với mình được đấy là cái môn liêng ưu điểm như vậy đây bốn này một này đấy ờ, ba à, này hai này đấy, máy báo là chuẩn xác 100 trăm luôn đấy, tụ 4 là 8 thế tụ ờ, tụ tụ uh, ờ, 1 này cũng 8 thế nhưng mà 8 này 8 thấp hơn điểm hơn là 8 3 cơ còn đây là 8 7 8 8 8 8 cơ đấy. cái chất là nó báo chuẩn nhất là đẹp luôn mình sẽ tăng số người chơi lên cho bạn xem nhá. 5. Đấy, 5 người chơi luôn. Máy báo 5 người chơi luôn này thì cái máy này báo kể cả chiều cao nó cũng rất là rất là ok không gập gần chưa bình thường đấy nên nó vẫn báo này đấy đây mình đấy. đánh cho bạn xem luôn này để cao này vẫn báo bình thường này một hai bốn ba bốn người chơi này đấy một hai bốn ba một chín điểm này một liêng này một này tụ bốn này một một hai này hai là 8 này 4 này 3 này đấy rất là chuẩn ghép từng như thế luôn một là 9 này hai là 8 này 4 này 6 này đây tụ ba là thấp nhất là chỉ có 4 điểm thôi đấy rất là chuẩn xác và có một cái kiểu báo nữa là kiểu xả lá đây thì anh em chơi mình sẽ cài là cho anh em cái chế độ xả lá luôn này hoặc là bốc cứ mình cứ đến là mình bốc là mình nhận nó là các chế độ mình bốc là mình nhất bắt đầu chơi này một, một là anh em bỏ một lá đi là anh em nhất Đó, bỏ dưới đấy nhất luôn này liêng anh em này tám chín mười đấy anh em này. liêng luôn nha đây là cái chế độ là chế độ bỏ lá em nhìn chưa thì khi anh em đi chơi á anh em để đấy nó sẽ báo về cái tai nghe siêu nhỏ nha còn nó không in ngon như thế và anh em chơi thì anh em tắt cái màn hình đi rồi anh em tắt cái màn hình như này đi dạ. mình sẽ đánh cho lên bốn người này đấy và anh em tắt cái màn hình như này tắt màn hình không để sáng như này nha. đấy anh em tắt màn hình đi chơi như thế để anh em để trước mặt do cái diện tích cái bàn này nó hơi hẹp nên mình để ngang à, này đấy bỏ một đi là nhất đấy Đấy, 9 điểm rồi em nhìn chưa 4 5 10 lại 9 này hàng chuẩn chỉ 100% luôn máy báo siêu nhanh thì bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cái môn chơi tiếp theo là môn ba cây ba cây 36 lá ở ngoài Bắc, Bắc là hay chơi ba cây môn ba cây 36 lá Đây. thì mình sẽ đánh cho anh em xem chơi là anh em bỏ tây loại ba sáu lá là bỏ chơi mình sẽ bỏ chơi ra này cái môn này thì cứ mình cứ đến là mình bốc là mình nhất nếu mà ba cây thì đánh như thế là chuẩn nhất bởi mình mình biết mình à, điểm cao là mình đặt nhiều tiền vào bỏ ra này đây tôi hay hướng dẫn anh em chơi ba cây cái máy đánh bài CVK 700 này nha đây người ta làm à, làm trương này đến đợt mình người ta bốc cho mình bốc này được chưa đặt ra cho mình bốc này là mình cháo đi này đấy đặt lên cái này máy báo một mình bỏ đi này bỏ một con thì sẽ tính cái chia là một hai ba bốn năm là chia từ nhà mình bốc này đấy đứng cái này ván này là mình đánh 10 triệu tiếng này này 6 điểm thôi nhưng là chắc chắn là to nhất đấy anh em nhìn chưa đây này bấp 6 điểm này nhà số 2 nó chỉ 5 điểm thôi nhà số 3 cũng vậy nhà số 4 cũng vậy đấy hơn đúng một điểm báo chuẩn xác 100 trăm luôn anh em tắt máy này bình thường đấy để máy trước mặt tiếp tục đánh em một vài ván nữa đây mình đang để chế độ đánh thử cho nên là còn nếu anh anh em mua hàng thì mình sẽ mua trực tiếp luôn vào cái máy này anh em chơi hoài luôn à, bỏ ba lá anh em nhớ này bỏ ba lá này một này hai ba này Đấy, thích chính như vậy này nhất này 8 điểm này đấy muốn ba cây anh em 8 điểm rồi những nhà này nhà này 7 này nhà này 5 này 195 này nhà này 4 này đấy, anh em thấy chưa đây là cái bộ môn ba cây anh em cứ bốc đến lượt anh em bốc cái là anh em cứ đánh to có bao tiền trong tay đặt tất xuống đấy đấy môn ba cây và tiếp theo thì mới giới thiệu cái một cái môn bài ở trong miền Nam đó là cái môn bài cào máy này đánh tất cả các môn bài ở Việt Nam luôn nhá mình sẽ giới thiệu luôn vừa Bắc rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sang miền Nam luôn à, miền Nam thì bài bài cao thì đánh theo cái kiểu là đánh tất bộ và tính điểm 9 ăn 10 nhịn rồi vứt là báo này bốn đấy mày báo bốn là tụ bốn lớn nhất chia giải bốn người chơi đây bài cào miền Nam này đấy chín điểm này đấy anh em nhìn thấy chuẩn xác chưa đấy thì anh em đi chơi á mà anh em không để cái máy này ra ngoài nó nghi rồi thì anh em có thể chuyển sang để cái máy này thay vào cái máy này kết nối vào cái máy điện thoại Nokia lên trắng này đấy thì bây giờ mình sẽ kết nối cho anh em xem này mình đánh một bài cào kết nối này kết nối sóng này không rơi thì thao tác rất đơn giản thôi chỉ 30 giây là xong đây bật lên bắt đầu chơi đấy như vậy là đã kết nối xong bằng cái máy điện thoại Nokia này còn cái máy này không liên quan để ra ngoài mình để ở trên này luôn này để cho nó soi bài đây để đây cho nó soi bài này một tụ một lớn nhất bảo siêu nhanh luôn đấy tôi mua 8 điểm không em nhìn này 8 này đấy thấy chưa nhìn thấy chưa 8 này đây 8 này đấy thì môn bài cào thì anh em biết luật rồi hai nhà trùng điểm nhau thì biết như nào rồi nhá đánh thêm cho em tí nữa nha ba đấy em nhìn này chuẩn đẹp đẹp luôn đấy ba tây luôn đấy thì ngoài cái máy Nokia này nhá anh em còn có thể là kết nối vào những cái vòng tay vòng tay hay là điện thoại à, cái hộp quẹt này máy nửa này ví ví các vạch thì em cũng để như này trước mặt này đấy là nó soi vào bài đấy thì à, đây là một video tổng hợp thì à, những cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho em tất cả những môn chơi cờ bịp nữa đấy, anh em cố xem video tiếp theo cảm ơn anh em đã đăng ký kênh cho mình và cảm ơn anh em xem video